man. uốn như trẻ con ếch ếch ồ ăn ra luôn nhìn lớn trông thấy luôn ừ. bọn này nó hót à hay nó nói nó líu à? khuyên à? nó hay lắm thì xin con nhỉ trong lồng mình mũi to là dễ là mọc lục cánh thì dài ừ, nó là to mà đây đây nó mới về à, biết đi xuôi uh, x đi qua cho duy thấy mà à thịnh thấy em soi thấy là qua là ra và rủ duy vào chăm chim chăm chim mới thịnh à ừ. chị mình đã chăm được quá cái ánh sáng về rồi cái đéo có chỗ nào mà ánh sáng vậy ai dám mở bây giờ có rồi đấy tôi cũng mở đéo biết chỗ nào bánh chắc em à, đi qua ờ, la thì nó bán cái này nó biết bánh gì biết nát nữa cho lâu nữa chứ sáng rồi nhắc tim còn nhiệt làm sáng đây rồi chấm kìa chúc miệng